Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ ba từ Facebook bạn Nguyễn Thị T. Kính thưa Thầy, con được biết ngày 19 tháng 6 âm lịch hàng năm tại Chùa Ba Vàng của Thầy đều có tổ chức lễ cầu siêu vong linh thai nhi. Mẹ con đã về chùa làm lễ cầu siêu được hai lần rồi ạ. À. Năm nay mẹ con lại muốn về chùa để làm lễ cầu siêu nữa nhưng tình hình dịch bệnh thế này mẹ con lo là không về được chùa để cầu siêu. Con có hỏi tại sao mẹ cầu siêu mấy năm liền và cầu siêu đến khi nào thì thai nhi mới được siêu thoát. Nhưng mẹ con không biết, bảo con nhắn tin hỏi Thầy xem sao. Con xin Thầy giải thích cho gia đình con với ạ. À. <laughs> Đó, đấy, bạn T này bạn ấy hỏi câu hỏi này về mẹ bạn ấy mẹ bạn ý làm lễ cầu siêu cho vong thai thì chắc là mẹ có bỏ thai không? thế cho nên là mẹ về chùa làm lễ cầu siêu hai lần rồi hai năm rồi thì đại chúng biết là chùa chúng ta năm nào ngày 19 tháng 6 cũng là lễ phát tâm Bồ Đề và lễ cầu siêu vong thai mà. Và lễ cầu siêu vong thai chùa mình thì rất đông, hàng chục ngàn người. Và trong cái lễ đấy thì rất nhiều các vong thai họ về, các cháu nó về, nó nhập vào cả các mẹ khóc rồi đủ thứ chuyện nghe không đấy là những cái chuyện rất là thật thế thì giờ bạn này bạn thắc mắc bạn nói là thế mẹ đi cầu thế này thì cầu đến bao giờ thì các vong thai của mẹ nó mới được siêu thoát thì năm nay mẹ bạn lại muốn về nữa nghe không? thì bạn thắc mắc mà đang dịch dã thế này ờ, thì bạn thắc mắc cũng rất là đúng thôi thì thầy xin ờ, trả lời cho bạn này và đại chúng cùng nghe thế này thứ nhất ấy, cái việc mà lễ cầu siêu cho người quá cố là cái việc tốt rất nên làm cái này trong kinh đức phật dạy và vâng. hôm vừa rồi chúng ta được học bài kinh đức phật cũng nói đấy và vâng. rất là nên làm lễ nhớ tới những người quá cố các vong linh đã quá cố và vâng. trong kinh đức phật khuyến khích nhất là người tài gia chúng ta và phải cúng cho họ thế và cúng như thế nào cho họ tốt nhất thì bài kinh hôm trước thầy giảng đấy nghe hình nhân bằng bột đó nói rồi tác phước cúng dường tam bảo hồi hướng phước báo ấy cho vong linh là tốt nhất đấy khi chúng ta thương nhớ đến các vong linh nghĩ đến các vong linh muốn siêu độ các vong linh thì chúng ta làm phước đến tam bảo hồi hướng phước ấy cho vong linh là tốt nhất chứ còn chúng ta cúng trực tiếp cho vong linh thì vong linh cũng có thể về thọ hưởng nhưng chỉ được bữa ấy thôi nghe không? nhưng khi mà chúng ta đem cái phước ấy chúng ta đặt an trí ở, ở trong tăng cúng vào trong tăng thì phước báo ấy nó rất là lớn vong linh được hưởng lâu dài lợi ích lâu dài Đó. thế thì ở đây cũng thế mẹ bạn này và bỏ thai chúng ta biết là vong linh thai nhi thì rất là quậy ờ, người ta gọi là tiểu quỷ đấy của hòa thượng tuyên hóa của gọi là tiểu quỷ các cháu nó rất oán cha trách mẹ rồi ganh ghét với anh em chùa chúng ta đã chứng kiến cái chuyện mà vong thai về nhập vào bà nội bóp cổ em mình rồi đấy chứng kiến câu chuyện đó ganh ghét vô cùng đố kỵ nó thì khổ đói khát không ai nghĩ đến mà các em các anh này sướng thế thì nó nó về nó quậy phá nó làm cho cha mẹ lục đục kinh thế xa sút cũng có anh em hư hỏng nó làm như vậy được đấy nó tác động đấy. thế thì chúng ta bây giờ à, muốn cầu siêu cho những cái đối tượng là vong linh thai nhi này thì làm sao? Và đương nhiên chúng ta phải phải làm lễ rồi. Đấy, mà cái tốt nhất ý, đó chính là nương vào tam bảo vào chúng tăng để làm lễ cầu siêu cho các vong thai là cái điều tốt nhất. Thế và chúng ta biết các vong thai á, thì tính là vẫn là tính như trẻ con, nó rất là chấp trước. Không phải chúng ta cầu một lần là được siêu hết đâu đại chúng nhớ còn tùy theo nghiệp của cái vong đấy nhớ từ khi cái vong đấy nó thoát thai vào khi mà nạo phá thai đi rồi nó thoát ra nó đã tạo những cái ác nghiệp gì nó bất hiếu với cha mẹ thì nó cũng bất phước này nó cũng đã bị nó lại lại nặng thêm đại chúng hiểu không cho nên thực sự độ những cái vong thai không phải dễ đâu ờ, gọi là gì những cái người này giống như là vào trong tù á bị bắt vào trong tù rồi nhưng mà trong tù cải tạo rất là chậm chuyển hóa rất chậm Ờ, riêng vong linh thai nhi là rất là khó không phải dễ ờ, vào giống như bây giờ những người đi chạy cải tạo nhưng vào đấy vẫn quậy vẫn nghịch thì biết bao giờ được ra được ra chạy <laughs> bao giờ được giảm án đại chúng thấy không đó nhé cho nên chứ chính ra vong linh của người lớn á, nó thuần hơn ừ, đỡ hơn còn những vong thai này nó rất tắc oai tắc quái nó rất oán cha trách mẹ rất là nghịch cho nên cụ tuyên hóa cũng mới gọi là tiểu quỷ <laughs> nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà bây giờ gọi là tiểu quỷ vong thai các cháu nó rất là quậy phá rất là nghịch ngợm oán trách hờn giận dữ lắm thế cho nên không phải dễ một lần cầu siêu là các cháu được tiêu được hết nghiệp đâu thưa đại chúng cái chữ chúng ta gọi là cầu siêu không phải là gì siêu nghĩa là nó nhẹ đi nó đang ở cái chỗ khổ này nó nhẹ hơn một chút nó nâng lên à, đó. cũng giống như cái người bị à, án tù gọi là trung thân hay là bị án tử hình bây giờ là được xin được ừ, ân xá không tử hình nữa thì xuống trung thân à, trung thân rồi cải tạo tốt rồi thì xuống 30 năm ví dụ thế rồi 30 năm cải tạo tốt nữa còn 20 năm rồi đến 10 năm đó nó phải dần dần chứ không phải ngay một lúc là ờ, là từ án tử hình một cái là được ra tù ngay đâu không phải dễ thưa đại chúng thì các vong linh cũng thế họ đang ở trong cái cõi vong linh ngã quỷ cô hồn này ấy, nó cũng giống như ở giam ở trong một cái cái tù của cái ngục vậy đó nó rất phức tạp cái, cái lễ cầu siêu độ cho họ nó phải kiên trì chúng ta phải kiên trì để cho họ giác ngộ được chính tâm thức họ giác ngộ thì họ mới chuyển hóa được cái nghiệp của họ à một mặt chúng ta vừa bồi phước cho họ để họ bớt khổ tại sao chúng ta thấy khi bồi phước á, thì vong linh nó bớt khổ nó bớt khổ thì nó cũng bớt quậy phá càng cái người khổ đau nhiều người ta càng uất ức càng quậy phá nhiều càng tạo nghiệp nặng thưa đại chúng này chúng thấy không? Cái người mà nó bị bức, bức, bức bối, đau khổ thì nó càng tạo hận thù, càng tạo ác nghiệp. Còn khi mà nó được an lành, ấy, nó có phước báu, nó an lành thì nó bớt tạo nghiệp hơn. Đấy, cho nên tại sao chúng ta tác phước cho các vong linh thì họ bớt tạo nghiệp hơn, họ có phước báu, nghe không? cho tiêu được nghiệp. Đấy, nhá. Thế cho nên ở đây ấy, thì à, không ai có thể khẳng định một lễ cầu siêu là các vong thai được siêu thoát hết, thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ hết được tái sinh lên chư thiên hay là tái sinh làm người ngay cái đó không khẳng định được cái điều đó vì đối với vong linh của thai nhi thầy biết nó rất là phức tạp thế cho nên chúng ta phải kiên trì nhé thế và chúng ta cũng vẫn nhớ mọi sự cầu siêu hồi hướng phước báu thì vong linh chỉ được một phần bảy phúc báu thôi như trong kinh địa tạng nói còn đến sáu phần là người sống được hưởng cơ mà đúng không vong linh được có một phần bảy thôi rất ít thế mà chúng ta lại muốn làm sao nó siêu được ngay nó được ít là do cái, cái luật nhân quả nó thế đó thế cho nên đối với các việc cầu siêu không chỉ là vong thai nhi mà cầu siêu chung cho tất cả các vong linh thân quyến của chúng ta chúng ta đều nên làm đều kiên trì và nếu ví dụ những vong linh kiếp gần với chúng ta mà được thoát rồi thì lại còn những vong linh kiếp xa của chúng ta ông bà tiên tổ nhiều đời của mình nữa trong kinh đức phật dạy đâu phải chỉ có một đời này đâu chúng ta còn nhiều vong linh tiên tổ lắm thưa đại chúng họ cũng đang ngóng đợi chúng ta làm phước cho họ đấy, đấy cho nên ấy, các lễ cầu siêu đều tốt không vong linh này được thì vong linh khác trong thân quyến nhà mình đều sẽ được vì chúng ta có khấn cho gia tiên tiền tổ mà không cụ này cụ này thoát lên rồi thì cụ kia lại tiếp nối lại thoát tiếp này chúng phải nhớ là cái hàng cái hàng xếp hàng trong cái hàng ngã quỷ vong linh này nhiều vô số Đức Phật đã nói là những chúng sinh ở cõi đời này này sau khi chết đọa vào ngã quỷ thì nhiều như đất đại địa cơ mà. Còn người tái sinh được làm người như đất bóng tay thì đại chúng biết. Cho nên hầu hết chúng ta chết là đọa làm ngã quỷ hết. À, hầu hết là <laughs> đọa là ngã quỷ. Có nhiều ông đại chúng thấy nó khủng khiếp thế nào. Đấy, nhiều như thế. Cho nên cái việc chúng ta tác phước hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên nhà mình, trong đó kể cả vong thai, là cái việc nên làm thường xuyên không có thừa à, không có thừa đâu mà phước thì mình mình cũng được hưởng sáu phần cơ mà đó, cho nên ấy, ở đây thì thầy giải thích cho bạn này và cả gia đình về mẹ bạn ấy cái việc cầu siêu cho vong thai hay cầu siêu cho gia tiên phả độ gia tiên là nên làm thường xuyên và đấy cũng là một cái việc để cứu độ cái việc đền ơn đáp nghĩa báo hiếu của chúng ta với tư cách là người đệ tử Phật đối với những cái người có ân nghĩa với mình chúng ta không nên bỏ và thực sự các cái nghi lễ tâm linh cầu siêu này thầy nghĩ kể cả quốc gia cũng nên làm những năm trước đất nước chúng ta thường làm những cái lễ rất lớn à, tổ chức lễ cầu siêu ở tại các nghĩa trang liệt sĩ cầu siêu cho các chiến sĩ trường sơn cầu siêu cho ở nghĩa trang quảng trị à, đấy là nhà nước đứng ra làm hay là cầu siêu cho các nạn nhân giao thông đại chúng thấy không những cái việc đấy rất là tốt nên làm lắm chúng ta biết là âm siêu thì dương mới thới người âm người ta được siêu thoát người ta bớt khổ thì người dương trần chúng ta mới bớt khổ mới bớt những các cái, cái phức tạp Đó. bao giờ thế trong hai cái giới này âm và dương có liên hệ với nhau chúng ta đã biết cái lực của người âm nó tác động vào người dương rất là mạnh đấy một cái vong thai mà nhập vào bà mà khiến cho bà bóp cổ em mình được đại chúng thấy có ghê không à, ghê quá chứ đó một người bà như thế mà nhập vào bóp cổ được Đấy, chúng đấy gọi chuyên thương đâu sai khiến được thì biết là năng lực của nó thế nào ừ. cho nên thầy thì thầy cứ nói là nếu mà hôm ấy gia đình nhà cô chú này mà không có ai ở nhà chỉ có mỗi bà với cháu thì có thể án mạng xảy ra rồi không hiểu sau đi về nhà tự nhiên thấy bà bóp cổ cháu chết ví dụ thế không ai tin nổi mà bà lại trong khi rất là thương cháu rất quý cháu đó thế mới biết là thế giới tâm linh nó tác động đấy chứ cho nên rất nhiều cái vụ án là do thế giới tâm linh nó tác động vào cái người mà gây án còn không biết là làm sao nữa cơ đấy câu chuyện của nhà cái cậu cường á, ờ, từ tù ờ, phạm xuân cường á, thầy kể bố của cái cháu cường này là chú thành sau khi ra tù về đây chú bạch với thầy rằng chú này là giết vợ mà ừ cầm dao chú đâm vợ chết thì chú nói rằng bạch thầy lúc ấy con hoàn toàn tối tăm con không hề biết một cái gì con không hiểu tại sao con lại làm như vậy con cũng không biết chú đâm chết vợ xong chú leo lên tầng lầu tầng tư để chú nhảy xuống để chú tự tử chú cũng không hề biết gì cả giống như một cái ma lực nào nó suy khiến vậy đấy đó chú về đây đây chính chú thành chú về đây chú khóc chú giống lên ở đây tại cái tránh điện này chú bạch với thầy khi chú được hết hạn tù Chú nói là con không hiểu tại sao. Lúc ấy là con tối tăm hết mặt mày, con đi vào trong ờ, trong trạn con lấy dao ra để con đâm vợ con, con cũng không hề biết gì đâu. Chỉ biết là đi là lấy thế thôi, ra là làm. Tất cả có một cái sự sai khiến. Sau đó thì chú đi lên tầng, chú nhảy xuống, cũng thế. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái thế giới tâm linh ấy, nó tác động rất là lớn đến thế giới của người sống. Cho nên các cụ người ta mới nói là âm siêu thì dương mới thới. Người âm người ta được siêu thoát, được nhẹ nhàng. Người ta an lành thì người dương chúng ta mới an lành được. Trong nhà chúng ta mà có một cái vong âm nó cứ luẩn quẩn trong đấy, phải không? Nó làm việc này, nó làm việc kia, nhà nó rất bức xúc luôn. Gia đình rất bức xúc, tự nhiên căng thẳng. Đó, nó có cái chuyện như vậy. Không phải lý vô lý mà các cụ nói là âm siêu dương thới đâu. Nghe Thế cho nên chúng ta là người sống ở trên trần này chúng ta phải biết và chúng ta cứu độ cho cái thế giới tâm linh vô hình chính bằng qua các cái việc lễ cầu siêu đấy nó rất là tốt thầy cũng mong muốn là đất nước chúng ta à, làm nhiều những cái lễ như thế thật sự cho những cái người vì đất nước chúng ta quá nhiều năm tháng chiến tranh và biết bao nhiêu vong linh các anh hùng liệt sĩ cũng chưa siêu thoát chứ ừ, đấy trong cái lễ nhập linh về mười mấy pho đại sách chùa mình đấy rất nhiều vong linh các chiến sĩ về đấy họ về đây họ hô nghiêm này họ chào cờ này đó ở đây không biết là có chú lâu hôm chùa mình đi lễ ở nghĩa trang trường sơn về đấy thế là thầy mới bảo là hôm nay là thỉnh các ừ, chiến sĩ ở nghĩa trang trường sơn về chùa thế mà hôm ấy đoàn đi về quảng ninh này là rất muộn rồi muộn quá rồi thầy bảo thôi bây giờ muộn rồi thì cho mọi người về nhà sáng mai lên chùa làm lễ cầu siêu các vong linh thế mà xe của chú lâu chú lâu là trưởng đạo tràng thuận hạnh đấy à, trên xe đang đi này gần đến uông bí này này thì là có một cái cô phật tử ngồi đằng sau chú tự nhiên vỗ vai chú bảo là này cho tôi lên chùa thế, thế thì chú lâu cho bảo, cô, cô lại quên à thầy bảo hôm nay là đi về chứ muộn rồi không lên chùa nữa thế thì cô này tiện cô nói luôn bảo này đừng gọi tôi là cô nhé tôi cũng bằng tuổi ờ, chú đấy hôm nay thầy bảo cho chúng tôi về chùa <laughs> thế là chú lâu chú sợ quá chú phải bảo lái xe là quay xe đi lên chùa lúc cái chùa mình còn ở cái chùa cũ bên kia kìa cái chùa tôn bên kia kìa thế là xe phải quay lên chùa đấy lái xe phải đi lên chùa mà lên chùa thì các sư mở cửa ra đi vào cô kia cô vào cô lễ phật xong rồi xong xuôi là cô bảo thôi thế mọi người đi về nhé em ở lại chùa nhé đấy thế là vong linh đấy nó mới xuất ra là cô mới bình thường được đấy đấy đây là những câu chuyện rất thật à, à thế rồi <laughs> đại chúng mới thấy là chúng ta không xem thường được thế giới tâm linh nghèo, không? À, không phủ nhận được chúng ta đừng lẫn lộn giữa tâm linh với mê tín mê tín thì không được nhưng tâm linh là có thật à, đức phật là bậc thầy tâm linh à, bậc thầy tâm linh chứ ngài mới thấy được cõi giới tâm linh hoạt động thế nào quy luật sống họ ra sao ngài chỉ cho chúng ta nên chúng ta không thể phủ nhận không xem thường chuyện ấy được cho nên sống phải biết và có có trời có đất có âm có dương chúng ta trân trọng cả và chúng ta làm đúng làm tốt đúng như lời phật dạy nó sẽ được lợi ích nhé cho nên cái việc cần thiết phải cầu siêu không những cho vong thai mà cầu siêu cho gia tiên tiền tổ phà độ gia tiên là nên làm và thường làm và cái đó chắc chắn được lợi ích Đấy, nhé thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy ừ.